After all, I am more.咁多位，我哋一齊舉高隻手，好似咁樣，一齊舉手掃海浪，依次轉數捉鞋啦。仲有海浪聲咧，係要鞋啦，唔信啦，係啦。